Ờ, anh ờ, cho biết đầy đủ họ tên của anh đây. nói to rõ ràng lên nào à, bao tuổi anh kể là chuyện biến cái vụ việc không Ngoại thôi nói to rõ ràng thế nào cái động cơ kìa ờ, chơi điện tử xong như nào được kể tiếp mình bắt xe về phòng trọ của của bạn bắt xe đi gặp ờ, gặp người lái xe như nào nhưng đấy anh grab kia còn đang đi chạy khách thì chờ anh một tí xong nào nữa anh đứng chờ anh một lúc xong là đi đi nửa đường thì em bảo anh anh em hết tiền rồi mà tới đây phải lấy con người anh cho em xin lần nữa một hai nữa anh qua lại gửi anh được anh làm đến suốt em bảo là anh ờ, anh chẳng có gì lần nữa đi đến nơi đến nơi thì anh đã lại anh gì nó lại anh cơm gì nhưng anh lại nghĩ rằng là anh mắng em xong rồi giật được túi của anh xong rồi ném suy nghĩ không là trong vùng buồn. xong rồi đang ờ, lấy cái gì đâu dao bấm dao bấm để ở đâu trong cặp của em tại sao dao ấy từ đâu có em đi ra ngoài là em cũng kiểu phòng thân trong người đâm đâm vào đâu anh đằng sau em nhớ rõ rồi sau xong rồi thế nào đi xong rồi anh chạy sang hướng nhà dân thì anh em sửa quá hai anh em cũng quay xe bỏ chạy luôn chạy sợ thì lấy cái gì để chạy xe xe máy xe máy của ai của anh tức là có ý định là lấy xe máy của anh ấy luôn hay như thế nào cũng hẳn là có ý định tại vì xe máy đấy sợ nữa xong đi ra ngoài thì anh cũng đang chạy với người dân Thế là cũng như là các anh có lấy cái điện thoại iPhone 7 của nạn nhân không thế xong rồi nhà chạy đi đâu xong là đi về về đấy bài xong hai người trao đổi nhau này dạ. à, um, em với lại cái đồng phạm của em trao đổi nhau có sợ không, hay là có trốn này như nào không không có trao đổi gì đâu anh em bảo hôm nay sang nhà chú núi đúng là sang đấy uống à, rượu không ngày mai anh em về thú thế sao lại không đi đầu thú luôn tại vì nó đang tối rồi hai anh em tự sẵn tối về đấy ừ, từ hôm hôm sợ đấy à chưa dám từ hôm đến giờ mấy ngày mà sao không đi đầu thú mà để các anh công an phải đi bắt thế thì tại vì em em không muốn trốn tại vì lúc các anh đến bắt em em không muốn chống cự gì cả em biết em sẽ phải trốn gì cái việc làm sai trái anh có ân hận với cái hành động của mình không có thể làm nên sự được không Just check back, check back, check back.